Ôi còn chờ đợi người ngoan cảnh thì sơn nhì trang cảnh sơn trang cây kiêu uy bóng mắt là chữ quê nhàng hở đưa bạt ngát cay chốn thơm cay thơm cay ngào ngạt mỗi vẻ hay mỗi vẻ mỗi hay kìa ông là ông răng tán thế mấy kìa mấy kìa mấy phù màn khách qua đàng bỏ công sang xế khách liêu hồng sáng xế hồ sử sang nói nội em yêu ăn à, nói lơ lơ mà lặng lơ lặng lơ nói cười chưa tuổi người vừa mười à, chín năm à, mười à, mười mà đôi mười chưa tuổi người vừa mười chín mười mười mà đôi mười mà tô phân điểm thế mấy tựa người tựa người tiến cung nói nội xong bần tựa hồ là hồ chi đẻ mây khéo xong bần linh tính tình bằng tính chứ tôi hẹn người tự tôi từ từ mà mười tư chứ tôi hẹn người lễ phật hôm hôm là hôm hôm rằm lễ vua là vua tam thế thế mấy quan âm là quan âm độ trì người đứng nhận nhớ khó mà chúc à, non à, non là à, non non bồng người đứng nhận nhớ khó mà chúc non non là non bồng